Rồi, lời nói tiên thì Long Phát Tài xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả anh em ha Của bắt Bắc Trung Nam nha Quay lại video clip của bên à, Lộc ngày hôm nay Sẽ quay clip chia sẻ cho anh em về bộ môn chơi tài xỉu Việt mới nhất 2020 này anh em nhé Đấy, tài xỉu Việt mới nhất 2020 này thì cách chơi như thế nào Thì anh em hãy xem hết cái video của bên Lộc Phát Tài nhá. Và đồng thời anh em nào mà chưa đăng ký kênh Đừng quên bấm cho mình một cái nút đăng ký kênh để cho theo dõi được tất cả các loại sản phẩm video bên uh, cơ sở lọc tóc tai thì hôm nay á một cái sản phẩm mới ha lọc đã sáng kiến ra cho anh em để anh em có thể chơi về môn tài xỉu mà không cần phải cháo nắp hay là cháo hột hay là bất kể cái gì các anh em đi vào sầm sớ của người ta ha, sân chơi của người ta luôn đó thâu chén nắp của người ta đó là những cái nắp như là nắp đỏ nè thùng đỏ này hay là những cái nắp đen uống băng keo chừa ở trên đúng không thì anh em có thể chơi cái sản phẩm này sản phẩm này là như thế nào là sản phẩm này có thể là một dung chỉ cần một chiếc điện thoại thôi anh em nhé đó nó sẽ vào chế độ tất cả đều ẩn luôn các anh em vào sòng sới chơi chỉ cần bật mạng ha bật mạng lên cho mình và sẽ kết nối từ xa luôn anh em nhé đó là anh em chỉ cần vào sòng và mình xin nói là sản phẩm này là hai người chơi hai người chơi là như thế nào một người ở trong sòng đi bất kể nơi đâu các tỉnh thành một người ở nhà chỉ cần bật máy lên qua một chiếc điện thoại luôn anh em nhé kết nối hai máy cho mình đó vào thì chế độ ẩn hết cho anh em anh em khi người ta lắc cái hay bất kể người ta làm gì anh em vẫn có thể soi được vào cái chén này là nó sẽ phát về cái màn hình ở nhà và sẽ báo qua một cái tai nghe nhỏ từ xa cho anh em chơi về bộ môn sản phẩm này thì lộc sẽ chứng nhân chứng nhận cho anh em đó lộc sẽ thử qua tất cả các loại hộp chợ đi nha lộc sẽ bốc ba hộp chợ bình thường thử qua 500 nước muối cho anh em ha đây là cục 500 cực kỳ là mạnh luôn anh em nha đó, chén bát hoàn toàn không tan tích gì nè đó để mình làm video cho nó hoàn chỉnh để anh em có thể tin tưởng hơn của bên cơ sở lộc tài ha đó à, nắp hoàn toàn không tan luôn anh em nhé bất kể nắp của bên mình đều toàn toàn không tan để mình làm video clip cho nó ok luôn đúng không đó mình sẽ test sơ qua nước muối này đây đó hột không tan không tích gì hết anh em nhé đó mình lắc lên rồi hột sẽ nổi đều anh em thấy không đó mình sẽ lau qua sẽ lau qua bộ hột này nha càng ngày thì đôi khi ờ, mặt hàng nó càng tân tiến anh em nha thì anh em à, hãy à, theo dõi thật nhiều vào để anh em có thể biết được à, cái sản phẩm nào mới để anh em có thể lựa chọn mà đi chơi trong tất cả các loại sòng sới sân sới của người ta ấy và cái sản phẩm này mình khi nhận định là quýnh cả tài xỉu bầu cua quýnh cả máy cả đánh bài luôn tài trợ bình thường à, các anh em nào chơi xì tẩy hay là xì tố này xì dách này, đều có thể chơi được cái sản phẩm này Đó, tổng hợp anh em giá thì bên mình sẽ bao giá cho anh em ha các anh em chỉ cần liên hệ qua số điện thoại mình sẽ bao giá và các anh em thử lên cơ sở mình thử hàng test hàng ok luôn đó các anh em à, mua được không mua được thì anh em cũng uống ly cà phê về vui vẻ đúng không anh em đó, khẳng định với anh em luôn đó, uy tín là vàng mà anh em đó, cái này ha rồi mình sẽ bỏ vào mình lắc nè <laughs> đó cái này mình làm video thì một mình mình thì không thể nào mà mình à, test sẵn cho anh em được đó nhưng mà khi nào anh em chơi sản phẩm này á thì sẽ lên ha đây ví dụ như mình sẽ mở cái máy lên để mình nhìn trong này để mình đánh vài chén cho anh em xem nhé rồi như cái này đúng không anh em đó như cái này mình thấy được cái nhị rồi đúng không anh em đó mình thấy được cái nhị rồi thì cái này mình sẽ đánh được à, về là nhị xỉu đúng không anh em mình thấy được nhị thì mình sẽ đánh về nhị xỉu nha đó tam cho quên lột tam tam nhất nhất ha xỉu nha tiếp nè rồi như cái này á mình khẳng quyết định với anh em mình thấy được cây tam nữa nha à, tam nhất tứ trong này à, tam hoặc tam nhất tứ nha tam nhất nhất nữa Ồ, à, cái đỏ nói chung là đôi khi nó hơi khó thấy anh em nha đó rồi cái này mình quýnh khẳng định với anh em một trăm phần trăm về tài luôn đó không cần phải lồng nắp không cần phải cái gì đúng không hộp chén bát của người ta người ta chỉ cần lắc nắp đỏ này là anh em có thể chơi được đúng không đó giờ mình đưa nắp này vào thử này đó, đúng không anh em rồi ờ, cái này mình vẫn thấy được cái tam nếu như người ta chừa đúng không anh em đó mình vẫn thấy được cái tam ha đó cái này anh em muốn đứng đúng không đó à, mình muốn đứng lên nếu mà tao quấn mình tay tao chừa thì mình phải muốn đứng lên anh em nhé đó như cái này mình thấy được cây ngủ nè cây ngủ ha cây ngủ với cây cây nhị hoặc là cây tam ha ngủ thì mình đánh à, ngủ thì anh em tùy theo anh em đánh ha như anh em thấy đánh số thì đánh số ngủ hoặc là anh em dần cho mình ha ngủ ngủ hoặc dần số 10 hoặc là các anh em muốn ngủ lục tài cũng được đó anh em không đó ngủ tài đúng không 11 nút đó đúng không anh em chính xác không rồi cái này thấy được cái lục rồi đây em nhé. à, mình thấy được cái lục lục lục nhất nhất luôn anh em nhé à, lục nhất nhất luôn đó anh em thấy không lục nhất nhất luôn xỉu đúng không đó hoặc là những cái nắp đen này nè nắp đen này chuyên dụng cho anh em làm cái nha anh em nhé chuyên dụng cho anh em làm cái luôn đó màu đen nhưng mà nó cực kỳ là chất luôn anh em nhé. đó mình thấy cái lục rồi này ha đó, lục lục tài lục hoặc là lục tài nhưng mình chưa chắc ăn thì mình quấn số lục thôi ha mình bỏ đó 10 nút đúng không rồi cái này quấn tài trăm phần trăm luôn ở nhà nó sẽ thấy được qua một cái màn hình nữa anh em nhé. cái máy trong sòng chơi các anh em sẽ ẩn hết à, nhưng mà anh em vẫn thấy được trong này thì mình quấn à, cái này nó sẽ báo cho anh em là lục tài thì em à, nghe được là các anh em biết được trong này sẽ lục tài đúng không các anh em đánh thôi đó đúng không đấy mình sẽ bỏ cái nắp này vào mình sẽ đưa qua chứng nhận cho anh em ha đó mình sẽ bỏ nắp đỏ này vào trước rồi mình sẽ đưa qua chứng nhận đúng không đó các anh em nhìn cho màn hình rồi đó mình sẽ đúng không anh em ok chưa thấy cái lục nè đúng không đó, lục nhất đúng không anh em lục nhất nhị hay sao á mình thấy được lục nhất nhị đó thì anh em vẫn thấy được cái lục rồi đúng không lục nhất nhị thì cái cây này có em quấn dần cho mình ha lục nhị đó lục nhất nhị xỉu đúng không tiếp này rồi cái này em em thấy cái ngủ không đó, ngủ tứ luôn nha ngủ tứ tam tài nha anh em nha ngủ tứ tam tài luôn à, cây này quýnh tỷ tài luôn ha, bán Đức Sài Gòn quýnh hết về tài cho mình cái cây này luôn đúng không anh em? tài nè đó đúng không ngủ tứ tam tài đúng không nhưng mình đưa nắp đen này vào đó, người ở nhà nó sẽ kết nối màn hình chứ không phải là cái này là vào chế độ ẩn hết anh em nha đó, nó sẽ vào chế độ ẩn hết đúng không anh em cái này quýnh tích tay về tài luôn đúng không anh em đó chín nút rồi ha đó, cây này cây tứ hoặc cây nhất đúng không cây đỏ là cây tứ hoặc cây nhất thôi đúng không anh em đó, như khẳng định với mình quýnh tích tay về tài đúng không tài trăm phần trăm luôn đúng không anh em đó công nghệ này nói chung là nó ẩn hết anh em nhé người ở nhà nó sẽ báo qua màn hình này báo tai nghe từ xa cho anh em luôn còn máy này thì vào chế độ ăn hết khi vào xong thì anh em chơi máy này chế độ ăn hết ha anh em lướt book facebook hay là zalo hay là youtube gì đó đều được hết chỉ cần cầm máy thôi là người ở nhà nó sẽ kết nối qua màn hình này hai máy nó sẽ kết nối và báo từ xa một ngàn cây số từ nhà đến trường luôn từ Sài Gòn tới Hà Nội luôn anh em nhé đó và cái máy này là chuyên dụng cho anh em ngoài miền Bắc nữa nha anh em nào mà chơi bài trắng á đó, hãy liên hệ của mình luôn nha bài trắng đó, hoặc là bài xì dách nè xì tố nè đó, gọi là xì phé đấy đấy thì đều chơi được cái sản phẩm này chỉ cần nhấc máy lên liên hệ của mình nhé đấy thì kết thúc video thì lộc xin chúc anh em năm 2020 này thành công chào anh em